Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất Hàn Sơn phường 4, diện tích 338,59 m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Nam, đường ô tô, cách trung tâm 2 km, gần chợ, cây xăng. Khu tập trung biệt thự cao cấp, sầm uất, giá 13,5 tỷ đồng. Đất hai mặt tiền Nam Hồ phường 11, diện tích 264 m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây và Bắc, đường ô tô, gần trung tâm, gần đường chính Hùng Vương. Cách Hồ Xuân Hương 3 km, giá 11 tỷ đồng. Biệt thự Hùng Vương phường 11, diện tích 210 m2, sổ riêng xây dựng đã hoàn công, đường nhựa ô tô, kết cấu. Một trệt một lầu một áp mái, 5 phòng ngủ, 4 nhà vệ sinh, cách chợ Đà Lạt 6 km, khu dân cư sầm uất, thích hợp đầu tư, nghỉ dưỡng, giá 24,9 tỷ đồng. Biệt thự Thái Phiên phường 12, diện tích 211m2, sổ riêng xây dựng, đường nhựa ô tô, kết cấu. Một trệt một lầu một áp mái, 5 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, sân thượng, sân đậu ô tô, phun nội thất. Cách trung tâm 9 km, 3 phút ra tới chợ Thái Phiên, ngay bên trường học, Ủy ban Nhân dân, giá 11 tỷ đồng.